Xin chào toàn thể anh em thì uh, tiếp tục quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì anh em biết được là trên thị trường bây giờ ra rất là nhiều những cái dòng máy nghe tài xỉu hay là còn gọi là máy phân âm của tài xỉu thì anh em không biết được nên lựa chọn cho mình những cái bộ đồ như nào thì uh, đến cái video ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho anh em để giúp cho những anh em nào mà đang có ý định đi tìm hiểu về những cái dòng máy nghe tài xỉu này để giúp cho anh em tìm ra những cái dòng máy tốt nhất để anh em có thể áp dụng vào những cái sân chơi tài xỉu của anh em thì anh em biết được là anh em đi tìm hiểu bất cứ ở một cơ sở nào thì anh em cứ cầm trực tiếp nắp đĩa quân hột của anh em lên để anh em tìm hiểu về những cái dòng máy nghèo tài xỉu này thì anh em đến một cái cơ sở thì người ta sẽ đưa cho anh em về những cái dòng máy nghèo tài xỉu này và anh em test thì trong cái thời gian anh em test là từ khoảng 10 cho đến 15 phút thì làm sao những cái dòng máy nghe này thì anh em sờ trên cái bề mặt là xung quanh về những cái máy này làm sao nó không bị nóng thì anh em biết được là những cái dòng máy mà nó nóng ấy thì là do là nó ăn nguồn của dòng điện và thứ hai nó rất là dễ bị chập cháy về cái bo mạch của cái cái máy này thì là tốt nhất là những cái dòng máy ấy thì anh em sẽ bỏ vì nó sẽ sử dụng nó không bền và nó hay bị trục chặt và vấn đề thứ hai là anh em test về những cái dòng máy này thì nó làm sao nó đạt được cho anh em là cái độ chuẩn xác là từ 70 đến 80 phần trăm thì anh em mới lấy về anh em sử dụng thì nó mới hiệu quả được thì uh, bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em về những cái dòng máy này để giúp cho anh em theo dõi qua những video này để anh em hiểu và anh em biết được về những cái dòng máy này thì tôi nói qua về nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy này là sau khi nhà cái người ta nắp xong những cái ngột tài xỉu tự động nó thu toàn bộ âm thanh của con hột và sau đó nó phân tích về âm thanh của con hột và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì ờ, trên nguyên lý của nó là báo một dung thì nó sẽ là về xỉu máy báo hai dung sẽ về tài ở đây thì là những cái dòng máy này thì là dành cho những anh em nào mà làm tay con anh em có thể là vào trong những cái sân chơi là hoàn toàn là của người ta nắp đĩa quân hột là của người ta thì ở đây tôi sẽ test luôn cho anh em 10 tiếng để xem nó có đạt được về cái độ chuẩn xác là từ 70 đến 80 phần trăm hay không thì à, những cái dòng máy này là đây là những cái máy là anh em gửi lên cho tôi để tôi khắc phục và sửa chữa cho anh em thì à, do những cái cơ sở khác người ta không sửa chữa và không bảo hành cho anh em thì còn ngoài ra mà anh em xem qua những video của tôi ấy, mà cảm thấy không hiểu chỗ nào hoặc có những cái vấn đề gì anh em thắc mắc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua hai số điện thoại đây hiển thị trên màn hình đây là tất cả những video của tôi đều hiển thị hai số điện thoại này còn ngoài ra những cái video khác hoặc là những số điện thoại khác thì là tôi không chịu trách nhiệm cho anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em 10 tiếng để cho anh em xem và anh em thấy được về những cái dòng máy này để cái độ chuẩn xác của nó là đạt cho anh em là 70 80 phần trăm thì anh em vào cho những cái sân chơi ấy, là anh em bật cái máy lên và anh em đeo trong người anh em đứng khoảng cách làm sao là từ 3 mét đổ lại thì nó tùy thuộc vào những sân chơi của anh em ví dụ sân chơi người ta đông quá thì anh em làm sao phải tiếp cận gần hơn thì sau khi những cái máy này nó nghe đủ âm thanh của quân hột thì nó mới có thể là báo cho anh em được thì uh, tôi nói lại là máy báo một dung thì anh em sẽ đánh tôi là phải xỉu máy báo hai dung anh em sẽ đánh tôi là về tài ở đây nắp đĩa con hột nào cũng được không quan trọng phải nắp đĩa người nào lắc cũng được không quan trọng người lắc chắc anh em tiếng đầu tiên này như tiếng này là máy báo tôi là một dung thì anh em sẽ đánh tôi là phải xỉu này hai ba và 5 10 nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này sáo hai dung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài này 3 4 và 6 13 à, nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy tiếp tục báo tôi là hai dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về tài rồi 5 năm và 3 13 nút điểm tài tiếng thứ tư anh em này tiếp tục báo hai tung đơn giản này anh em sẽ đánh tôi là về tài này những anh em nào lon tay anh em mới sử dụng cũng đều luôn rất là dễ sử dụng luôn mở anh em xem này lại tiếp tục 5 năm và ba này tiếng tiếp theo anh em này máy này báo hai tung đơn giản anh em này đánh tôi về tài này 5 năm và 6 tiếng thứ sáu anh em này máy báo một chung đơn giản anh em đánh chịu mở anh em xem này như thế này là bị sai này tiếng thứ bảy anh em này máy báo hái rung anh em đánh tôi để tài 66 và 3 15 nút tài tiếng thứ 8 anh em này máy báo một rung anh em sẽ đánh tôi để xỉu này tiếng thứ 9 anh em này báo hai tung anh em sẽ đánh tôi để tài mở anh em xem này như thế này là bị sai này 10 nút điểm là xỉu tiếng thứ 10 anh em này máy báo hai tung thì đơn giản là anh em sẽ đánh tôi về tài rồi mở anh em xem này như thế này là bị sai tiếp này thì anh em thấy được là 10 tiếng thì nó sẽ đạt cho anh em là 7 tiếng thì cái độ chuẩn xác của nó là đạt cho anh em là 70 phần trăm thì anh em thấy được là trên video ấy, là tôi chia sẻ anh em tất cả nắp đĩa quân hột là hoàn toàn là bình thường thì anh em mà muốn tìm hiểu sâu về những cái dòng máy neo tài xỉu này thì anh em có thể liên trực tiếp anh em test về những cái dòng máy này còn à, anh em mà thắc mắc ở xa thì anh em có thể gọi điện trực tiếp tôi qua hai số điện thoại này tôi sẽ tư vấn và chia sẻ cho anh em thì à, hiện tại là tôi có hai cơ sở một là bến xe miền đông sài gòn à, hai là bến xe mỹ đình hà nội thì anh em gần những cơ sở thì anh em có thể liên trực tiếp anh em tham khảo và anh em nào ở xa thì anh em có thể gọi điện thì à, anh em xem qua video của tôi nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy